bữa nay ngày mấy đó mày bảy không bảy tháng ngày hai không ủa bảy tháng một hai nghìn hai mươi hai mày à, từ hồi bữa dịch tới giờ <laughs> mày mới được vô siêu thị 8 tháng rồi tụi mày mới được chơi chứ tụi mày lạc lắm giờ bao quay tụi mày mà tụi mày đi trước kìa đi đi đâu thẳng hay là ờ, phải trái đi đó đó rồi máy tê đây là hai cho con đi siêu thị con mày ôm ở sao đầy nhóc ê ba ba chở trong xe nè đầy hàng luôn rồi về yeah anh cho con về nha bye bye, go siêu thị siêu thị Ion Ion Ion Ion go